Hello xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn Sáng nay thì uh, Chi Chi không có đi học cô chú Hôm nay uh, Kim và Chi Chi sẽ đi uh, vào cái uh, vườn ươm cây giống Ở đó có bán cây giống uh, hoa cảnh Rồi có rất là nhiều uh, đồ trang trí sân vườn và trong nhà nữa mọi người uh, uh, Có quán cà phê nữa Một chút uh, mình sẽ ăn trưa uống cà phê ở đó luôn Tony thì uh, hôm nay làm việc tại nhà cha chở hai mẹ con đi đến đó xong rồi à, đi về làm việc tiếp rồi một chút nữa à, sẽ đến đón hai mẹ con về chị chi xin chào ông bà cô chú ơi xin chào ông bà cô chú con không nói lớn được hả hả con nói lớn ơi <laughs> xin chào ông ngoại một chút đó chị phải ngoan nha chị phải good girl cho mẹ nha ừ, nó đi vô trong đó nhưng mà đi, đi mua đồ hay gì nó thấy cái gì nó cũng cầm nó cũng coi hết trơn yes, darling. Um, um, mommy, dad, last night I go to the cafe and, and mommy, I, I gonna buy the new clothes. right, really? Không đi cà phê, nó What's nói là <laughs> nó nói là mẹ nói là dẫn con đi cà phê xong rồi đi mua đồ mới hôm qua vụ nó đó nhưng mà cái cà phê này là ở trong cái đó có hoa có cây không mà chi go to flower shop mà chi nó không có đồ không có đồ đẹp Honey, don't go buying a lot of garden stuff because we're not going to be able to use it until the spring anyway. I know. The garden I just dead. I know. Just yeah. look around and then go eat. Đúng rồi, mẹ thích hoa. Chị nó hỏi mẹ thích hoa hả? Đúng rồi, mẹ thích hoa. Nhưng mà bây giờ là mùa đông à, đến là sẽ không có trồng hoa bên ngoài được mọi người mình sẽ mua những cái cây mà trồng ở trong nhà đó à, mình sẽ mua mấy cái chậu nhỏ nhỏ về trồng sen đá tại vì hồi năm ngoái là mình có lấy à, mấy cái lá của cây sen đá đó mình dâm thì bây giờ nó lên rồi bây giờ mình sẽ mua mấy cái chậu nhỏ để trồng sen đá để ở trong nhà và xem à, và, xem có cái gì mua được không với lại à, mình cũng thích ngắm hoa đó cũng có nhiều cái loại hoa cho mùa lạnh nữa trồng ở trong nhà Ừ, có thể là mình sẽ không có mua nhiều và để ờ, đi xem đi ngắm hoa thôi tại vì cái ngày rảnh mà thường thường thì ờ, cái ngày thứ năm hôm nay là thứ năm này là chi không có học thường sẽ dẫn chi đi đến những cái khu vui chơi của trẻ em đó là mấy tuần trước là đi như vậy đó nhưng mà thấy đi lên đó hoài thì ờ, à, chi nó cũng chán rồi cho nên là những cái lần tuần trước đó dẫn chi lên đó làm như là đi đi nhiều lần một chỗ thì chi nó nó không có thích nữa nó cảm giác là nó chán nó chơi một chút rồi nó không muốn chơi cho nên hôm nay dẫn chị đi vườn hoa thì sẵn cho chị ngắm hoa luôn hả chị chị thích hoa không không thích hoa hả chị don't like flower chị thích chị thích flower không trời trời nó nói là nó thích cái vòng cái hoa cầu vòng cái hoa cầu vòng ở một chút chỗ đó có nhiều hoa lắm cho chị ngắm hoa nha ừ, bây giờ mình đi nha 12:15 and 12:30, okay? Ừ. So it means you got, you know, an hour and 50 minutes, okay? not two hours. No, because I got a, I got another meeting at one o'clock, and I need it needs fifteen minutes to get back. Okay. So I'll I'll call you when I'm leaving. Okay. Uh -huh. I'll uh-huh. probably leave home about ten past twelve. Okay. So just to let you know, you that's still an hour and a half from now anyway. Sắp tới rồi nè mọi người. Ở cái khu này hôm bữa mình đi không có một cái nhà nào luôn. Hôm nay người ta xây nhà lẻ thấy ghê chưa quá trời nhà luôn. Kế bên cái chỗ ờ, vườn ươm cây giống nè xây một cái khu chung cư mới nè nhiều nhà quá trời luôn làm nhanh hết ghê á sắp tới rồi Mình nó cái xe bán cà phê ok. Đây à, gần Giáng sinh rồi người ta đã bán cái đồ trang trí Giáng sinh rất là nhiều luôn nè các bạn. Chi thấy đèn chớp lấp lánh thích quá chưa đây nè ở đây à, bây giờ người ta bán à, đồ trang trí Giáng sinh quá trời luôn nè cái đó cái gì vậy không mình đâu biết đã con người không có cần cái đó đâu chị nó lấy cái trái ờ, cái trái này nó luyện vô trong đây rồi nè dễ sợ hơn nó đi shopping còn hơn mình nữa trả lại đi cái gì con Rồi dạ, cái đó cái gì vậy? Rồi bự quá à, mình đâu có cần cái đó đâu dạ, Mà Hả? Ừ, mà mình không có cần cái đó đâu con Santa đó hả ông già Noel quá trời luôn kìa cái ông già Noel này cũng gần 60 bản Anh nè mọi người cái ông già Noel nhỏ xíu này thì bao nhiêu Đây là cũng uh, gần 15 bản ừ. dễ thương quá mẹ thấy rồi rồi cái thảm nè cái tấm thảm ờ, tấm thảm này dễ thương quá à. tấm thảm này bao nhiêu đây tấm thảm này khoảng 4 bản thôi à có mấy cái quả này để trang trí ờ, cây thông Noel nè kìa bà lấy bà lụm bà bỏ vô xe nữa kìa à, chịu nổi không chi có cái con con chim này chi trời con chim nó đội cái cái tay nghe ừ rồi nó lụm cái bông nó bỏ vô nữa kìa nó bả kìa chị không bên đây có cái chùm chuông này dễ thương quá nè Chi nè má baby got a Christmas tree. Có mấy con chim này nè trời con chim này nó mập quá chi cái bụng nó bự quá trời luôn kìa chi nè con chim nó bụng bự quá ừ. ok coi coi cái xu này lấy con chi vậy I don't, we don't mà trời cái đó không có mang được đâu nha nhỏ xíu á cái đó để trang trí chứ không phải là mang đâu con lấy con Mom just for the Christmas. Now Thấy rồi. Đó, giờ bà lấy cái chiếc giày rồi đó Chịu nổi không Có cái chùm chuông này dễ thương quá nè Chi rất là háo hức luôn kìa cô chú rất là vui luôn kìa chạy chạy cái này chạy cái kia bà thích quá trời luôn quá trời nhiều đồ luôn rồi à. quá trời nhiều bán ờ, đồ trang trí Giáng sinh là đẹp quá chừng luôn á mày nghe rồi ở con đi xem kia đó có cây thông lấp lánh quá hả chi hả trên trần nhà nè ừ đã thấy rồi chị nó đi đâu mất tiêu rồi cô chú ơi chị ơi chị mà bà chạy qua má muốn bên kia luôn kìa qua đây mẹ coi <laughs> chi nó chạy qua mốt bên kia luôn rồi nó mất tiêu úp úp chi đi <laughs> đâu vậy hỏi cầm cái chiếc giày đi kìa ở bên phía bên đây là bán đồ làm vườn này các bạn bán uh, phân thuốc đồ gì đó đây là mấy cái dụng cụ nè nhưng mà à, bây giờ tới Noel rồi cho nên người ta trang trí những cái đồ à, à, người ta trang trí những cái đồ mà cho Giáng sinh đó cho nên là nó thu hẹp lại cái góc mà làm vườn rồi dễ thương quá nè đẹp quá trời công à, con muốn không con thích không con lấy một cái em bé nhỏ kia kìa nhỏ cái gì kia chứ kìa ở trên kia kìa trên cây đó đó con muốn cái đó đó hả nhưng mà con chỉ được lấy một cái thôi lấy cái đó hay là công chúa hay là lấy chiếc dài để để chiếc dài lại nó bây giờ thích công chúa rồi đó bỏ chiếc dài lại chiếc dài cũng mắc lắm mọi người cũng khoảng 90 ngàn mua gì đâu có làm cái gì chiếc dài đó ừ. rồi giờ chị lấy cái nào chị lấy cái đó hả rồi chị cầm đi ok let's go mà có wings on it ừ. đây là bán những cái đồ à, ở ngoài vườn này các bạn có mấy cái này để cho thức ăn cho chim nè chi nó chạy ra mất tiêu nữa rồi cô chú ơi nó chạy mút cái bên kia rồi kìa nó lẹ thấy ghê luôn á ở đây mình thấy người ta có bán cái miếng dừa nè cái miếng dừa để cho con chim nó ăn nè mọi người trong đây còn cái cái cái dừa luôn nè cái dừa nhưng mà mình thấy nó mềm lắm nó rất là mềm luôn nó mềm lắm luôn nè cái con gì nó nằm nó ngủ thấy cưng quá hà má ừ, con thỏ đó hả ừ má Ừ. cái nhà của con chim kìa thấy cưng chưa ơi con nó con gì á con nhím nhím đẹp quá chị nói hai con cong này đẹp quá ở ngoài kia nữa kìa ngoài kia có thác nước chị rất là thích thác nước mỗi lần chị đi ra đây là chị sẽ lại xem cái thác nước đó đây có rất là nhiều loại thác nước các bạn loại lớn loại nhỏ nhiều lắm ừ. đẹp quá ở đây có trời thấy cưng quá cái này cũng nhỏ nhỏ nè cái nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà cũng 224 ờ, bản anh đẹp ha này có một Phật nữa nè đây người ta bán những cái chậu gỗ này để ờ, trồng hoa nè các bạn một cái chậu này cũng khoảng 75 bảng Anh chị nó nói cái đầu ông Phật bự kìa đầu ông Phật các con đừng có dỗ đầu ông Phật sờ thôi ừ, sờ thôi cái khu ở bên này là dành cho sân vườn hết á trồng bông trồng hoa trồng rau gì đó đây là những cái loại hoa mà trồng ở ngoài lạnh được đó các bạn hoa rất là đẹp và cũng rất là lâu tàn luôn và có ờ, mùa này thì có rất là nhiều hạt giống của hoa tulip bây giờ mình trồng là mùa hè năm sau sẽ có hoa đó các bạn cái chậu này người ta trồng đẹp quá nè người ta xen vô mấy loại luôn xong rồi giống như cái này mua tặng quà đó các bạn rất là đẹp khoảng 25 bản anh nè cái chậu nhỏ này thì cũng khoảng 17 bản xinh quá ha đây những cái chậu này rất là xinh luôn những cái chậu nhỏ này thì 10 à, cũng 17 bản luôn rất là xinh ngon không lần nào đến đây nó cũng ăn cái bánh này đó cô chú cái bánh uh, cupcake giống như bánh bông lan vậy đó ở trên có mấy cái hạt sô cô la nó, nó nó ăn cái bánh này là vì nó muốn cái bánh uh, nó chọn cái bánh này là vì chi muốn uh, ăn cái sô cô la đó cô chú ăn bánh mì với lại trứng chiên ba cái trứng luôn mọi người tại vì một phần ăn là người ta cho mình ba cái trứng đó ăn chắc không có hết nhiều quá đây mình đi ngày trong tuần cho nên là đa số là người lớn tuổi đó các bạn những người mà về hưu đó còn như những người trẻ thì người ta đi làm à, những người lớn tuổi thôi à. hai mẹ con đã mua bao nhiêu đây nè các bạn đây mua hạt tulip đây Tony đã đến rồi đến đón hai mẹ con về I love you, mummy? Yeah. What do you think? Good. Do you think I love mum, GT and mummy? Ủa cái bóng đây mà. Các bà đều kìa bà làm gì bà đi cái gì không biết nữa. Nè, cô chú thấy cây bông cao thấy ghê chưa? Cao gấp mấy lần chi luôn á. Đây là quá trời lớn luôn. Mà trời gió đó, xong rồi nó rụng ờ, nó gãy. Hôm bữa có ba cây nó nó gãy xong rồi mình chặt hết một cây mình dục luôn rồi cái bông đẹp quá ơi che mặt làm gì vậy rồi là đứng gần ở đây mà chụp hình cho